um, chúng ta ăn đè liên tục đấy ạ chúng ta đã cái cầu lô ăn thông khá là nhiều ngày rồi thì ngày hôm nay thì mình lại được tiếp tục chúc mừng các bạn là ngày hôm nay chúng ta đã ăn được bạch vip 1991 nhé niềm vui nhân đôi luôn đó thì bạn nào mà ngày hôm nay đã trùng máu và theo mình à, bạch thủ vip 1991 thì các bạn thì cũng đã lên trên bờ rất là lâu rồi đã đang leo lên đỉnh núi rồi đó bạn nào mà ngày hôm nay và ăn được cái bạch thủ vip 1991 này thì các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới nhé đó còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu chốt số cho ngày mai này à, hy vọng là ngày mai chúng ta cũng sẽ chiến thắng tưng bừng rực rỡ cả lô và hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đề cho các bạn nhé ngày hôm nay thì cái cầu đề đã tạm ngưng rồi thì không sao nhưng chúng chúng ta ăn được à, bạch thủ vip thì cũng là khá là ok rồi rất là rực rỡ rồi thì hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đề hy vọng ngày mai sẽ ăn được cả lô lẫn đề nhá đó đây mình sẽ <clears throat> À, đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả ra đây cho các bạn để các bạn tiện theo dõi rồi đó ngày mai ngày 14 tháng 12 à, thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 2 và chạm 4 và đọc thủ đề là 242 và bạch thủ vip là 1881 cái dàn đề rút gọn của mình thì mình sẽ có 22 này 020 121 252 292 44 040 343 454 và 464 thì trên đây mình cũng khá kết với cái cầu kèo này mình thấy cái cầu cũng rất là đẹp thì các bạn mà thích những con số này các bạn mà trùng máu với mình thì các bạn chơi nhá à, còn mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì mình đã cố gắng là soi cho các bạn những con số rất là đẹp rồi thế nhưng mà nó là những con số công khai thì có thể là nhiều người biết nhiều người chơi nó cũng có thể bị giam số ấy thì các bạn cứ tham khảo các bạn thật sự thích thì các bạn chơi còn nếu không thì thì các bạn xem cho vui thôi chứ mình cũng không bắt ép các bạn là phải theo mình nhá đó và các bạn mà muốn cái khả năng